với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đi 6 bị công rồi cái cầu lô 2 hai nháy thì ngày hôm nay có 42 này có 29 này và 10 cái lô cặp thì có cặp 0990 à, có 2992 3883 thôi đặc biệt thì ra 92 rồi các bạn nhé thì cũng như mọi ngày thôi mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé thì ngày hôm nay cũng uh, rất là buồn khi mà ở trên video thì mình cũng đã lại chưa đưa các bạn được về bờ an toàn thì mình cũng đã nói với các bạn ở những cái video trước đó là mình soi cầu ở trên video cho các bạn này mang tính chất là tham khảo và thì nô đề thì cũng có ngày nọ ngày kia và mình cũng có khuyên các bạn là các bạn mà muốn một cái khả năng ăn cao hơn này à, muốn tham khảo những cái số kín số vip được mình sàng lọc kỹ càng có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất nhiều thì các bạn có thể liên hệ với zalo 0963236194 đó mình vẫn khuyên các bạn như thế và thì đây là một cái minh chứng nhá thì à, ngày hôm nay thì các thành viên ở nhóm tương đương của mình những ai mà đã tin tưởng đã tham gia vào nhóm kịp thời hôm nay vào nhóm để lấy số để ngày hôm nay thì các bạn cũng đã về bờ ngoạn mục với độc thủ đề 92 các bạn nhé đây với cái cầu ăn thông ngày hôm qua thì chúng ta ăn à, trọn vẹn luôn cả hai nháy lô còn ngày hôm nay thì chúng ta lại à, tiếp tục với độc thủ đề 92 các bạn nhé đây đó các thành viên ở nhóm tứ nương của mình đang lên đỉnh núi rất là cao rồi đó thì zalo của mình thì cũng đang vào cái cầu đỏ ấy à, cái cầu kèo của nó dạo này rất là ổn định cho nên là ai mà đang vẫn còn đang băn khoăn à, không biết những con số nào đẹp nữa thì các bạn hãy liên hệ với zalo 0963 236 194 các bạn nhé. Đó mình sẽ tư vấn cho các bạn sẽ cho các bạn vào nhóm và hàng ngày các buổi chiều mình sẽ gửi cho các bạn cái con song thủ lô độc thủ lô này những cái dàn đặc biệt và những con độc thủ đề được mình sàng lọc đọc rất là kỹ càng và nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất là nhiều các bạn nhé đó thế còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số để các bạn tham khảo ở trên kênh cho ngày mai thì à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 7 độc thủ đề 474 và bạch thủ lô vip sẽ là 4554 à, dàn đề rút gọn sẽ có kép 44 kép 77 sẽ có 1441 343 464 484 070 272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 tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào sau giờ quay ngày mai. Bye bye!